ăn chơi rồi chơi gái rồi đó nó tiện nhiều lắm các bạn ơi cho nên ờ, tôi phải canh bào nó mới được à, năm thở mười thì ờ, mới có một khi mà nhân dịp này tôi bào nó được nhiều hay nhiều để kiếm tiền xài chơi ok thì xin mời các bạn cùng theo tôi đi bịp nó nha à, tao trả mày 10 triệu bữa này nha rồi đi thôi đập kẹo cô à hai triệu tôm rồi cô nha thôi đi một tôm hai triệu thôi vậy không một triệu bầu 500 cá 2 triệu nay Đây Đột à. Đây con bầu Ây da Thường thế Chữ này màu vàng Triệu con bầu Triệu cua 3 triệu gà Rồi. Một gà có gà nè hai luôn có hai chung hai ba ba triệu gà nè ok triệu gà triệu con bọc 5 triệu cá ừ. Mặt ghê thế Đục Há đen vậy ta ừ. rồi đi vô má nhanh nhanh đi em mời công an vô giờ đó à... kêu bầu bầu hoài là bầu tầm này lên giá hết ba triệu bầu kêu bầu khác nước luôn người vậy một bầu bỏ bầu luôn như tiền đây <coughs> một triệu ba triệu ờ chung nhỏ trước đi mày chịu lấy vô mày nhiêu mày nhiêu trong đây năm trăm nè năm trăm ở à, một triệu con cua triệu gà à, đến gà wow. rồi một gà. 5 triệu 1 triệu chung nó trước đi 1 triệu rồi triệu con bầu 500 1 triệu con nai tôi dừng bay rồi 6 triệu quá. tôm ui chủ game mà hải sản kinh thế đủ mà hai con cua luôn má. Quên Đen thiệt Chứ lì à. Má tính đập cua rồi, má lưỡng lự Hè nó Hey. Rồi Triệu cua 5 triệu cá Wow Ăn hải sản kinh thế Má hai bầu luôn, đen thiệt bầu luôn Có hai luôn, Thế nha còn triệu gà triệu năm triệu cá cá nữa hả hai con cá ủa mới chết cá đặt cá lụm liền hay không à. hai hai con cá là 10 triệu còn cá nữa bay đặt đi bay nhồi nhồi cá vô đấy chị nghe chú em luôn một triệu con cá một hai ba bốn năm triệu cá tiếp đó nói là làm ăn con cá thấy chưa nói có cá, cá là có cá mà nói có cá là có cá mà nói còn một con mà không tin rồi ok sẵn sản phức thôi món sang uh, à, còn hai ba năm triệu nay lên gần rồi à hôm nay luôn con bò đi luôn không được rồi hải sản đi việc tầm này không ổn đâu à, hải sản ra rồi ha hải sản nãy giờ ra không làm tăng đấy cua biết thôi một triệu con cua một triệu con gà 7 triệu bầu hai con bầu hai con bầu 14 dít hai con bầu 14 triệu hơn cái gì cũng hai con cơ ừ. triệu con bầu Vậy, triệu con giờ dạ, sát giác luôn 6 triệu gà trăm nay năm cá này lên gừng lên gú một gà không? đấy 6 triệu mua bầu có hết sách dạ, quán luôn phải dài thôi chịu bò tiếp dạ, sát dán con bột triệu ba triệu cá ui lại là con cá đấy hai con bầu ngay không có cá luôn hên quá cứ bầu hoài ta nói bầu nãy giờ ra giữ luôn hai con hai con không bầu không bầu nãy giờ hai con hai con không bầu bầu ngon thôi cứ tiếp tục chơi sách dán con bầu Ê, chịu triệu con cua 5 triệu tôm Đù, tụi em chơi dữ à, ăn toàn hải sản không? Có cua Thấy có cua Như ơi Thôi, một triệu cua 6 triệu tôm 1 triệu cá đây ta này mới ừ. mua cá tôm ở đập tôm nữa ta một tôm cua tôm cua tôm theo tôm chứ một cá 5 triệu luôn Sao 6 triệu nha, 6 triệu tôm lận Triệu Bài bài này chứ Bài bài 2 triệu cá bảy triệu bầu hai con bầu bầu nãy giờ hai con không luôn đúng không 14 bốn luôn kìa bầu nãy giờ hai con hai con không luôn mày tầm này chắc mày bầu về ăn hết đi thì làm cái cái gì bắt chèo con bầu 6 triệu nai một con nai 6 triệu này bội thu tới chú em Ôi, bình thường thôi vậy, là thu nãy giờ ừ. thôi triệu tôm triệu con bầu nghe nói là bội thu lắm đấy 10 triệu cá đu này chú em chị lớn thế không có cá luôn ừ, có này. có cá luôn Đấy. Ừ. chết hết rồi sống có nào đâu một triệu con tôm khả năng cao đấy 10 nay chú em mày hết ăn hải sản kìa một nay tao tao tao đến quýnh bầu luôn đó thiệt mà bầu có hết mười nay nha rồi 10 triệu bầu bầu đây để tay mày rồi mày tay mày mày để tay mày đi mày nhìn thấy mày chơi chơi giống bẹp bố ăn nãy giờ rồi hai tay có đâu cầm tiền nè gì đây điện thoại chứ gì điện thoại gì đây điện thoại nghe gọi bình thường thôi chứ điện thoại gì bữa tao điện thoại người tao bữa giờ mà điện thoại bình thường không bữa à. rồi sao nó gung kìa gồm với đâu bịp đâu bịp mệt quá các bạn ơi à, hôm nay bị bị toan này à, nó hôm nay nó canh tôi các bạn cũng cái ờ, video trước ờ, ăn nó quá hôm nay nó, nó tới nó canh chụp được nó bị lộ rồi nó hơn chạy được thôi ăn nguyên cục đá vô đầu nó quậy quá Bây giờ đang trốn Để chút nữa ờ, kiếm đường về nhà cái Nó quá mệt luôn Ok video ờ, xin ờ, kết thúc tại đây nha các bạn Thì à, nếu mà những video sau thì mà thấy tôi còn làm á, thì tôi còn sống nha <laughs> Còn không thì nó, nó kiếm tới tôi à, Nó cho tôi nhập viện luôn Vừa rồi mình có giới thiệu anh em cái bộ bầu cua Và tải sự biểu không tang này Thì bây giờ mình giới thiệu anh em cái ví của bài rất hiệu quả cho anh em khi anh em chơi môn bài lá đấy vì anh em để tôi nhớ là tôi để con bẻ vào đây thì anh em chia ra một cái ván bài như này anh em lựa anh em lựa chưa biết những như ván này nó được có 4 điểm thôi đây môn bài liêng đi chẳng hạn đấy hay bài cào vậy bất kỳ bài gì luôn anh em thừa thiếu ra này cho ờ, bốn vào nếu lên bảy ra đấy thì mình đặt điểm nó khác này rồi bên cạnh cái ờ, ví đổi bài này, anh em hỗ trợ chơi cái môn bài mình bán kèm thêm cái kính áp tròng nhìn xuyên là bài hỗ trợ anh em chơi môn bài lá là nhìn như bành của họ đấy kính này kính mỹ có cả gương đeo rất hiệu quả đấy. bên cạnh đó thì mình còn ờ, có thêm những cái rộng mẫu kính ờ, khác nữa để cho anh em lựa chọn kính áp tròng như xuyên bài của mỹ luôn này đây là cái lọ đựng của nó thì bây giờ mình sẽ bán thêm tất cả dụng cụ liên quan của mình anh em có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp xuống điện thoại của mình cảm ơn anh em xem video